39 Sao muội lại làm hại sư đệ chứ Rõ ràng vừa rồi muội kiếm hướng về thái tước mà Tại sao Muội, Việc này đừng tự trách mình nữa Muội cũng không phải cố ý mà Chỉ là vô tình thôi Nhưng người bị thương là sư đệ của muội. Muội làm để ấy bị thương tới mức đó Muội đừng dội lo Bằng huynh đệ hiểu y thuật Là có thêm Tiểu Duy và Thái Tước ở bên cạnh Chắc sẽ không sao đâu Muội bình tĩnh lại đã Muội làm sao có thể bình tĩnh được Muội lỡ để ấy bị mù thì sao Muội Chuyện đã thế này rồi Bây giờ muội đi Không những vô ích Mà ngược lại còn làm chuyện tệ hơn Với tính tình của Thái Tước Cô ta chắc chắn sẽ hận muội thấu xương Cô ta là yêu quái Nếu họ hợp lực đối phó với muội Thì muội hoàn toàn không phải đối thủ Bây giờ muội đi đồng nghĩa là chịu chết Muội mặc kệ Có chết muội cũng phải đi Sư đệ muội là người thân duy nhất của muội rồi Muội làm mất đệ ấy thành ra như vậy Muội phải làm sao đây Trình đại ca A à, Liên Muội bình tĩnh đã có được không Muội không bình tĩnh được Muội phải đi xem thử Trị lành mắt cho đệ ấy Chặt như vậy có đau không Không sao không đau Nếu đau Huynh phải nói với mũi đó Huynh cười gì chứ Thế mà còn cười được à? nữa Có phải đầu của Huynh cũng bị thương không vậy Ta thấy vui Đương nhiên là cười rồi Là lúc nào rồi mà Huynh còn đùa nữa Ta không có đùa So với việc làm muội giận Khiến muội rời xa ta Bây giờ như thế này Ta ngược lại cảm thấy rất hạnh phúc Đúng là đồ ngốc đã không nhìn thấy được mà còn có hạnh phúc Điều tại muội không tốt Nếu Huynh không phải vì bảo vệ cho muội Thì mắt của Huynh sẽ không bị <laughs> Thái tước Muội đừng có khóc Thật ra, chuyện gì cũng phải có hai mặt của nó Muội nghĩ xem, với tình trạng bây giờ Cho dù tới một ngày, muội hiện yêu hình Ta cũng sẽ không nhìn thấy Chẳng phải như vậy muội sẽ không còn lo sợ nữa sao muội không cần điều đó Cho dù phải hiện nguyên hình Cô cũng muốn hai mắt phu huynh mau khỏi Thái tước Ta không nhìn thấy gì Cô sẽ không nổi giận Bỏ ta mà đi chứ Thái tước Mùi hãy hứa với ta Làm đôi mắt của ta Đừng rời xa ta nữa Được chứ Mùi hứa với huynh Vâng sẽ làm đôi mắt của Quỳnh bằng ca ca Chúng ta mãi mãi sẽ không rời xa Huynh tự tay quỷ đi bộ y phục này Muốn ân đoạn nghĩa tuyệt với muội Tại sao còn giữ lại nó Lẽ nào là vì Lý Tịnh cũng từng giá dài đường Nên Huynh không nở sao Từng đường kim mũi chỉ này Đều là tình ý của muội đối với ta Nhưng ta lại bỏ mặt không màng Còn xuống tay là mùi bị thương Ta đúng là đáng chết 却只怕。 Tiểu Duy Tiểu Duy vết thương của mụ đã đỡ hơn chưa Ta biết là muội đến Có phải muội rất hận ta không Ta lại làm muội tổn thương Thành phu nhân nói không sai Ta là kẻ dòng ân phụ nghĩa Thật sự là chết không oan uổng Ta luôn mềm lòng vào lúc không nên mềm lòng Ta luôn vào lúc nên tin tưởng muội Mà lại chọn lựa nghi ngờ Ta nguồn gốc đáng hận như vậy Sao đáng để muội hy sinh tính mạng mà yêu ta chứ Muội nên hận ta Ta thà rằng để mũi đâm dài nhát trên người ta Có lẽ trong lòng ta sẽ thấy nhẹ nhàng hơn Muội thật sự rất muốn hận huynh Thậm chí là giết huynh Nhưng muội không thể làm được Muội không nỡ lòng nào Ta biết cả đời này Ta không đủ tư cách để xin muội tha thứ Ta chỉ mong rằng kiếp sau nhưng anh ta vẫn còn cơ hội gặp lại muội bất luận muội là người hay yêu ta sẽ là người yêu muội trước ta sẽ một lòng một dạ yêu muội bảo vệ cho muội thật tốt Cái gì? Người đều bị tiêu dương giết hết rồi Di thần bất tài vô dụng Di thần vốn nghĩ từ lúc tiêu dương đến ngoại thành vui chơi Sẽ trừ khử hắn Không ngờ đã trúng cái bẫy do hắn bày ra Cố tình dụ sát thủ của chúng ta vào bẫy Dẫn đến bị tiêu diệt gần như toàn bộ Toàn là phế vật Ngươi nuôi nhiều sát thủ như vậy Mà toàn bộ đều bị tên tiểu tử đó tính kế Đừng đừng bất giận Tên tiểu tử ờ, này đột nhiên biết dùng đầu óc Nên mới hành động thất bại Thần sẽ đi tìm thêm sát thủ Bỏ đi Tiêu Dương có cấm quân đứng sau Còn đã có phòng bị ngươi Có thuê thêm sát thủ cũng vô dụng vốn tưởng rằng Tiêu Dương chỉ là một tên công tử bột Không ngờ rằng còn biết dùng đầu óc Là ta đã sơ suất Nương nương Vậy tiếp theo Hắn biết dụ rắn ra khỏi hang Thì ta cũng biết mượn đau giết người chỉ có thể dựa vào sức mạnh của ngoại bang ý của nương nương là nếu như khả hãn dị tộc biết tình công chúa chưa chết khả hãn biết mình bị lừa thì làm sao để yên được nương nương cao kiến cái gì tình công chúa chưa chết không sai khi đó tình công chúa chỉ giả vờ chết trốn thoát khỏi cung ẩn náu ở nam cương nếu khả hãn không tin có thể phái do thám đi xác minh Tôi sẽ biết được thật giả Bản vương dựa vào cái gì để tin ngươi Khả hãn nhìn rõ mọi việc Nếu tiểu nhân dám lừa gạt Thì có mười cái đầu cũng không đủ dân cho khả hãn Kết thân nghị hòa vốn là ý kiến của triều đình nhà ngươi Tại sao nói lời mà không giữ lời Bệ hạ của chúng tôi thật sự là thành tâm Muốn kết thân nghị hòa với khả hãn Chỉ là do công chúa đó ngạo mạn ngang ngược Công chúa giải chết trốn ra khỏi cung E rằng cô ta vốn dĩ không coi ngại ra gì Cho dù có chết cũng không muốn gãi cho ngài Thú sực Dám coi thường bán dương Người đâu Khả hãn xin vui giận Xin vui giận Đinh đại nhân nhà chủ nhân phái ta mang tới cho khả hãn bản đồ phòng vệ thiên triều Coi như lễ vật đền tội Đinh Đại Nhân Quả nhiên là người biết thời thế Đinh Đại Nhân vẫn luôn kính lệ thiên uy của Khả Hãn Món quà nho nhỏ không đáng gì cả Mong sao khả hạnh chiến thắng rồi Sẽ chiếu cố Đinh Đại Nhân <laughs> Tất nhiên rồi Về nói với Đinh Đại Nhân cứ yên tâm Đợi bản dương đoạt được trung thành Chiếm được trung riêng ắt sẽ không bạc đãi đại nhân và người đa tạ khả hẳn bệ hạ ngài đại quân dị tổng đánh thẳng một mạch triều ta trở tài không kịp quân lính đã tan rã tiền phương khoái mã về báo quân địch đánh thẳng vào kinh thành quân tình khẩn cấp vẫn mong bệ hạ bao ra quyết sách dị tộc không phải đã đi đối phó phản loạn bản tộc sao sao có thể xuất binh đến triệu ta chứ khả hãng dị tộc dường như đã có được tin tức tình công chúa vẫn còn sống phao tin muốn triệu ta đầu hàng xưng thần giao ra công chúa nếu không sẽ diệt thiên triều ta không thể nào sao chúng lại biết chuyện của tịnh nhi kẻ nào nói ra ngoài Bệ hạ bớt giận Việc gấp trước mắt không phải là truy cứu rút cuộc là trách nhiệm của ai dù gì giấy cũng không gói được lửa tình công chúa đến nam cương chuyện lớn như vậy dị tộc biết được cũng là rất bình thường bây giờ thì chúng ta cần làm là gọi tình công chúa về bệ hạ thần cho rằng nên coi việc đối phó với dị tộc là hàng đầu cả hãng dị tộc biết công chúa chưa chết nên mới nổi giận xuất quân nếu như bệ hạ tới bây giờ vẫn giấu công chúa đi Thì hậu quả khôn lường Xin bệ hạ hãy coi xã cách làm trọng Gọi công chúa về gả cho dị tộc hòa thân Có thể sẽ làm dịu tình hình căng thẳng hiện nay Tịnh nhi Phụ hoàng kêu con giấu kính hành tung Sao lại gây ra chuyện lớn thế này chứ Bây giờ con hỏi phụ hoàng nên làm sao đây Bệ hạ Thần thiết biết người thương yêu công chúa Nhưng mà bây giờ quân địch xâm phạm Chỉ có đưa công chúa đi mới có thể làm dịu cơn giận của dị tộc, làm dịu nguy cơ của kinh thành. Bệ hạ là vua của một nước và lấy lê dân bách tính làm đầu. Công chúa và xã tắc nặng nhẹ thế nào vẫn mong bệ hạ quyết đoán kịp thời. Tiêu thừa tướng, ông là nguyên lão triệu ta. Ông thấy trẫm nên làm sao? Bệ hạ, lão thần cho rằng triều ta đang trong hoàn cảnh bất lợi đàm phán e rằng cũng khó giúp được giả tâm dị tộc nếu như đưa công chúa đi hòa thân dị tộc vẫn không chịu nghị hòa đến lúc đó khó tránh một trận ác chiến chuyện đến nước này chi bằng chuẩn bị cả hai hướng một mặt gọi công chúa về mặt khác chiêu tập binh mã khi diện kinh thành chuẩn bị sẵn sàng nghênh chiến Đồng thời nhanh chóng chọn một người tài làm thống soái Để dẫn quân binh chống lại đại quân dị tộc Bảo vệ kinh thành Cũng chỉ có thể như vậy thôi Lập tức phái người cấp tốc Mang thư mật tới Nam Cương Gọi tình nhi về triều Dân Tam muội Trước cuộc muội quyết định thế nào một sẽ về kinh Hay là rời khỏi các gì đến Vẫn là phải đến Đại ca muội không thể ích kỷ được nữa Biết rằng huynh chỉ yêu Tiểu Duy Đối với muội chỉ là thương xót và nghĩ khí Nhưng muội vẫn không nở buông tay Liên lụy huynh và Tiểu Duy Vì cứu muội mà thương tích đầy mình Là muội nợ huynh và Tiểu Duy muội mới là người dư thừa Tình yêu bằng lòng thắt thành cho hai người chỉ cần mụ nói một lời Ta sẽ đưa muội đi ngay Muội phải đi rồi muội sẽ về Kinh Thành Đại ca Cho dù muội có chạy tới đâu Thì vẫn là con gái của phụ hoàng Công chúa của thiên triều Muội không thể chạy trốn được nữa Để phụ hoàng nhìn muội mà phải chịu trách nhiệm Để bất tính gì sai lầm của muội Mà phải chịu cảnh chiến tranh Đây là trách nhiệm mà muội nên gánh giác Cũng là số mệnh của muội. Tam muội muội phải nghĩ cho kỹ Tuyệt đối đừng hành động theo cảm tính Ta thật sự có thể đưa muội đi được không đại ca Muội không muốn liên lụy huynh nữa muội sẽ về kinh Ở đó có phụ hoàng của muội Đó mới là nhà của muội Từ nay cũng sẽ là nơi Trở về của muội Vậy được rồi Nếu muội đã quyết định như vậy Đại ca sẽ không miễn cưỡng muội nữa Nhưng muội phải để ta đưa muội về tới kinh thành Đại ca huynh đừng nói với muội tốt như vậy nữa Huynh có biết không Sự dịu dàng quan tâm của huynh đối với muội mà nói Là hạnh phúc Nhưng cũng là đau khổ Huynh như vậy khiến muội càng đau lòng Càng không nỡ từ bỏ Đại ca chỉ là kẻ võ phu thô tục Đại ca không biết phải ăn uống muội ra sao Mới không làm muội tổn thương Giống như mỗi lần ta muốn bảo vệ người khác Nhưng kết quả luôn là ngược lại Trước đây đại ca đã không làm hết trách nhiệm của mình Huynh vẫn luôn nhớ tới lời thề khi chúng ta kết bái Sống chết có nhau Bất luận sau này có chuyện gì Đại ca nhất định sẽ dốc sức bảo vệ mùi Đại ca đại ca Cô lấy đi đâu vậy Các nhi còn tới rồi Ông đã bị thương Trình đại ca gặp tư đồ làm gì chứ ừ. Ta vốn dĩ muốn đến hồ tộc chút thích thiền huyết Vốn là đến tay rồi Không ngờ đã xuất hiện một chấn thiên thạch thần Làm hỏng đại sự của ta Chấn thiên thạch thần Chính là kẻ đã cứu Tiểu Di đi Đúng vậy Hắn là thần linh thượng cổ Có tu di dạng năm Ta không phải đối thủ của hắn Vậy vết thương của ông nghiêm trọng không? Ờ. Không cần lo cho ta qua vài ngày ta điều dưỡng là sẽ khỏi thôi Đúng rồi Còn tới tìm ta có việc gì không Ưu điện ông bảo ta tìm Ta đã tìm được rồi Đưa ta xem Các nhi Còn đúng là không làm ta thất vọng Tốt lắm Các nhi Có yêu điểm rồi Dạng yêu trên đời này đều nằm dưới sự kiểm soát của chúng ta Đại sự của cha con ta sắp thành rồi Trịnh đại ca và tứ đồ có quan hệ cha con Nhớ lấy Kiếp sau chứ có tò mò chuyện của người khác Người hãy mang bí mật này Xuống hoàn truyền đi Dừng tay Không được giết cô ấy Thả cô ấy ra Sao con mềm lòng trước phụ nữ à Cô ấy là người phụ nữ của ta Ông không được giết cô ấy Được Để tình con trai ta thích người Cầu xin cho người Hôm nay ta không giết người Nếu người dám phản bội con trai ta Ta sẽ cho người chết Không có chỗ trục A Chẳng phải Huynh nói Huynh là vị dương tử của tộc dạng cổ sao Sao Huynh là con trai của ông ta Ta đúng là nhị dương tử của tộc dạng cổ Nhưng cha của ta là tư đồ Ông ấy và mẹ ta là một đôi vợ chồng bình thường Nhưng dạng cổ dương thích mẹ ta Nên cướp về làm phu nhân Nhưng khi đó mẹ ta đang mang thai ta Cha ta sợ mẹ ta Bị người trong tộc kỳ thị ức hiếp Nên mới làm việc cho dương hậu Tất cả những gì ông ấy làm Đều là vì ta và mẹ ta Bất luận ông ấy làm những việc gì Ông ấy vẫn là cha của ta Bây giờ ông ấy bị thương Ta không thể không quan tâm Trinh đại ca à, Tôi biết Huynh hiếu thuận Nhưng Huynh không thể đưa yêu điểu cho ông ta Đó là bảo vật gia truyền của sư đệ muội A Liên ta biết nhưng cha ta thương tích rất nặng Ta chỉ là đưa ưu điểm cho ông ấy để ông ấy trị thương mà thôi Đợi ông ấy khỏi rồi Ta sẽ mang về trả cho muội được chứ Chuyện đại sự mà hai người nói là gì Không đơn giản chỉ là trị thương chứ A Liên Tuy chúng ta chưa thành thân Nhưng tình cảm chẳng khác nào phu thê Cha ta cũng là người thân của muội Hãy để mặt ta Chồng ấy mượn yêu điển trị thương được chứ Ta nhất định sẽ lấy lại cho muội Vậy được Đúng rồi Trịnh Nhi và Dương Anh sắp trở về Kinh Thành Muội cũng theo chúng ta về Kinh Thành đi Đợi ta có thành tựu ở Kinh Thành Nhất định sẽ cưới hỏi đàng hoàng trước nàng về Muội thấy sao Đi thôi Ta đưa muội về Tướng quân, đừng tiễn nữa, mau quay về đi. Được. Vì các vị, sau này gặp lại. Bảo trọng. Tướng quân, sau này gặp lại. Đi. tỷ tỷ nhưng anh và lý định bọn họ đã lên đường về kinh thành chúng ta làm sao đây quyết nguyệt nhật thực đã sắp tới không thể chậm trễ chúng ta cũng mau về kinh thành nhưng có điều bàn lan Đệ dạ không sao, để dư tỷ Để đệ đi cùng hai à? người Những ngày qua đệ khổ luyện thính lực Đã có thể phân biệt được nhiều thứ rồi Sẽ không trở thành gánh nặng của hai người đâu Đồ ngốc, gánh nặng cái gì mà gánh nặng chứ Chúng ta đã nói là mãi mãi không à? chia lì rồi mà Bộ đi đâu, huynh sẽ theo đó Không muốn đi cũng không được à? ờ. Được Hai vị vốn đã bị thương Còn trường hơn một nửa tu di cho ta Phụ sinh sao dám nhận chứ Đó là việc ta và Thanh Nhi nên làm Đại nhân Ngài vì cứu Tiểu Duy và chúng ta Thần lực hao tổn Đã xuất hiện năm tướng suy hoài. Ta và Thanh Nhi đều bị trọng thương Chẳng có gì để báo đáp Truyền cho ngài chút điều gì đó là chuyện đương nhiên Điều là sai lầm của người làm mẹ này Ta không có cách nào để bảo vệ Tiểu Duy Dạy dột nghe lời tư đồ Suýt nữa nói giáo rồi giặc gây ra đại họa Bây giờ hai phu thê chúng ta Đã chẳng còn cách nào ngăn cản tội ác của tư đồ nữa Ta cầu xin đại nhân Hãy cứu mạng tiểu nhi Giúp đó vượt qua kiếp nạn quyết nguyệt Phu nhân cứ yên tâm Phù sinh sẽ dốc sức bảo vệ cho tiểu duy Đại nhân Nếu như tiểu duy Biết sai quay đầu Vượt qua thiên kiếp Hộ tộc bằng lòng chấp nhận lại nó Xin chuyển lời với nó Ta và Thanh Nhi Đều đợi nó về nhà Phụ sinh đã hiểu Nhất định sẽ đưa Tiểu Di bình an trở về Cuốn thích thiền quyết này Có thể nâng cao pháp lực Là pháp thuật thích thiền quán địa Mong rằng có thể giúp đại nhân hồi phục thần lực Giúp Tiểu Di hóa giải tai ương Đa tạ Kinh thành sắp diệt vong rồi Tiểu Dương đứa con chết tiệt này Ai cho con chạy lung tung Đi Mau chạy đi Đại quân dị tộc sắp đánh vào rồi Kinh thành sắp không giữ được rồi Mau chạy đi Chạy mau đi Tư đồ nói ta là thất sát chi tinh Quả nhiên không gạt ta Đúng lúc nhân cơ hội loạn lạc Mà có được thiên hạ và cả tình nhi Đại ca, tịnh nhi Để nhớ hai người chết đi được Muội đeo cái đó làm gì Chuyện này một lời khó nói hết Biểu huynh Thời gian gấp gáp Cô muốn về cung gặp phụ hoàng ngay ờ. Được tiêu ca ca tiêu ca ca A Mạc Cô là ai Sao cô biết ta là A Mạc A Mạc Ta là Tịnh Nhi Tịnh công chúa đây Tịnh công chúa Tịnh công chúa Đinh Đăng Đinh Đăng Người có biết tịnh công chúa là ai không Biểu huynh Chuyện này rốt cuộc là sao Chuyện của bọn ta cũng một lời khó mà nói hết Chiếc mặt nạ này à? đẹp quá Ai à mà cũng muốn đeo Tịnh Nhi Mặt của mùa sao vậy ờ, Đẹp quá ờ, đẹp ờ, quá Mùa cũng muốn đeo Tịnh Nhi Đeo cho mùa đi Đeo cho mùa nào dạ. Đưa đây Ai mặc thích mặt nạ Ai mặc thích mặt nạ Im miệng Tồn ào nữa là ta không cho ăn đâu Điều cho ta không tốt Ta không chăm sóc tốt cho ta muội Muội ấy chúng yêu độc Yêu độc Không có cách nào chữa khỏi sao vốn nghĩ là có Nhưng Biểu huynh Huynh đừng hỏi nữa Khó khăn lắm muội mới về đây được Huynh muốn muội càng buồn hơn sao Được Ta không hỏi nữa Ta còn tưởng những ngày tháng qua Muội đã được như ý muốn Sống vui vẻ hạnh phúc Không ngờ Bố phải <laughs> chịu nhiều đau khổ như vậy Không sao Vẫn ổn A à, mặt sao vậy Sao đến muội cũng không nhận ra Cô ấy giống như muội trúng yêu pháp mất trí nhớ Chẳng trách đến muội cũng không nhận ra Vậy có tìm pháp sư hay công nhân nào không Chẳng lẽ không có cách nào khôi phục trí nhớ sao Ta đã tìm khắp à. nơi rồi Những việc có thể làm Ta đã làm hết rồi Nhưng vẫn chẳng có cách nào gọi được hồn phách qua mặt về Ta hết cách rồi Hầu gia, dạ. dạ, công chúa Có lẽ ta có cách gọi được hồn phách qua mạc về A Liên, cô có thể cứu A Mạc không? Cũng chưa dám chắc chắn, nhưng ta cứ thử xem sao Trị bệnh cũng phải cần thời gian, không gấp trong nhất thời Tịnh nhi, nếu mùa đã về rồi, vẫn là hội cung diện thánh trước đi Được Bây giờ A Mạc thị vệ thành ra thế này Trong cung không có ai bảo vệ công chúa Ta thấy vẫn là ta cùng công chúa hội cung Cũng có người chăm sóc Không sai, vẫn là huynh suy nghĩ chu đáo Đại ca, Quỳnh thân phận đặc biệt Vẫn là ở lại phủ đợi tin tức Vậy được Tam muội Lần này muội về cung Mọi chuyện phải cẩn thận Nếu như có chuyện gì Lập tức báo cho bọn ta Phụ quan Tịnh Nhi trở về rồi Mau đứng lên Đứng lên Phụ hoàng nói Tình yêu con đã đi rồi Con cũng không ẩn nấp cho kỹ Còn gây ra quả lớn như thế này Tình yêu bất hiếu Gây ra đại họa Vẫn xin phụ hoàng tha thứ Còn nói tha thứ gì nữa Lần này con trở về Trẫm thật sự không biết Là nên vui Hay nên buồn đây Trẫm có lỗi với con Không trả cho con được tự do còn bắt con phải về đây thay trẫm Gánh vác trách nhiệm lớn như vậy Không, không phải lỗi của phụ hoàng Là con gái quá ích kỷ Chỉ biết tới niềm vui nhất thời của mình Không quan tâm tới phụ hoàng Và lê dân bách tính Tai họa do tịnh nhi gây ra Không thể để phụ hoàng và bách tính vô tội hai con gánh chịu Tịnh nhi Phụ hoàng ta Ta có lỗi với mẫu hậu con Ta càng có lỗi với con Phụ hoàng người đừng nói như vậy Nữ nhi là cam tâm tình nguyện quay về Con gái bằng lòng hòa thân Để dập tắt chiến tranh Dẹp yên dân quán Phụ hoàng người đừng buồn Con gái lần này là thật lòng Có thể ra ngoài tự tại chuyến này Con gái đời này không còn gì hối tiếc Tịnh Nhi Chiếc mặt nạ này của con là chuyện gì vậy ờ. Việc này nói ra thì dài Đành xin phụ hoàng nghe Tịnh Nhi kể từ từ Được Chúng ta về nội điện rồi nói chuyện dạ. Đi nào Mai mà chàng đã quay về rồi Nếu như chàng còn không quay về nữa Để ta chờ đợi nóng lòng Thì ta sẽ phải thúc giục cổ độc Người sẽ không làm vậy đâu Lâu ngày không gặp Chàng đã oai hùng hơn trước Giữa lòng mày Đã tăng thêm vài phần bá khí Lâu ngày không gặp Dung nhan của nương nương cũng thêm xinh tươi hơn không ngờ rằng sau một chuyến đến Nam Cương Miệng cứ như được thoa thêm mật ngọt ấy Ta đã biết được thân phận của mình Người nói đúng Chúng ta là đồng loại Cho nên chúng ta mới nên ở cùng nhau Chàng thật sự là đã hiểu ra rồi Đương nhiên Nếu không thì Người cho rằng cổ động của người Ta sẽ sợ sao Ta chỉ là đã hiểu ra Điều ta cần là quyền thế Mỹ nhân Và thiên hạ Còn người vừa đúng là thứ mà ta cần Ta vừa gặp được chàng Thì đã biết rằng chàng bất phàm Quả nhiên kẻ sĩ ba ngày không gặp Là phải nhìn bằng cặp mắt khác Chàng yên tâm Ta sẽ giúp chàng đạt được những thứ mà chàng muốn Không cần gấp gáp Chờ sau khi xong việc sẽ là quả ngại vui vẻ của chúng ta khi nào xong việc đương nhiên là đoạt được thiên hạ phải đợi bao lâu nhanh thôi chỉ cần người chịu giúp ta muốn ta giúp chàng thế nào đầu tiên không thể để công chúa hòa thân chỉ có triều ta và dị tộc giao chiến đôi bên cùng bị thương ta thừa cơ gây chuyện mới có thể làm ngư ông đắc lợi Suốt thời gian qua công chúa đã trải qua rất nhiều khó khăn Lại bị yêu chú gây đau khổ Nay lại đi hòa thân Đừng nói là dị tộc cả hãng có báo thù diệt trước hay không Chỉ là nhìn thấy vết yêu ấn trên mặt của công chúa Chỉ sợ là công chúa khó mà tránh khỏi cái chết Vậy thì phải làm sao đây Trịnh phá quý Có cách nào để cứu công chúa hay không Ta vốn là muốn tìm một người cung nữ thay công chúa đi hòa thân Dùng khăn che mặt Có thể giấu đến khi nào thì giấu bởi vì ở bên trong dị tộc, người đã từng gặp công chúa, chỉ có tên đặc sứ đó. Sau này ta sẽ tìm cơ hội trừ khử tên đặc sứ đó, chắc là sẽ có thể che giấu được. Chỉ là... Chỉ là cái gì? Ngày mai là ngày hòa thân rồi, gã đi xa dị tộc, lành ít dữ nhiều. Trong lúc này, thì ta phải đi đâu để tìm người thích hợp như thế đây? Lần này, triều ta và công chúa Sợ thật sự là khó mà thoát được kiếp nạn này Trịnh Phó Quý Xảo Nhi nguyện thay công chúa đi hòa thân Xảo Nhi cô nương Cô đừng có kích động Lần này đi chỉ sợ là cửu tử nhất sinh Xảo Nhi không sợ Công chúa đối với Xảo Nhi ân trọng như núi Xảo Nhi nguyện vì công chúa mà chết Đã làm khó cho cô nương rồi Xảo Nhi Ta thay mặt công chúa đa tạ cô Nhưng cô nương phải biết sự việc này không thể để công chúa biết được Tình Phú Quý yên tâm Sảo Nhi biết phải làm như thế nào Công chúa Ngày mai ly biệt Cũng không biết là sau này có thể gặp lại nữa hay không Sảo Nhi Sống chết có số Chỉ cầu kiếp sau Kiếp sau chúng ta không làm chủ tớ nữa Hy vọng Có thể trở thành tỉ muội Công chúa Có lời này của công chúa sảo Nhi thấy đủ lắm rồi sảo Nhi Sau này ngươi Phải cố gắng chăm sóc bản thân Công chúa Đây là lần sau cùng nô tỳ trải đầu trang điểm cho công chúa Có thể nào cho nô tỳ nhìn thấy dung mạo của công chúa lần nữa không Để mãi ghi nhớ trong lòng Dung mạo mà ta muốn người nhớ là tướng mạo của ta trước đây đi cả một vòng cũng à? lại quay về cảnh tượng như xưa xem ra ta cuối cùng vẫn không thoát được sự sắp đặt của vận mệnh. Công chúa Đây là canh thần Ngô Tỳ nói người chuẩn bị cho công chúa Công chúa dừng hồi cung Uống canh rồi nghỉ ngơi cho khỏe ừ. công chúa Ngươi nhất định phải chăm sóc cho bản thân Xảo Nhi đi rồi Kiếp sau Sẽ lại hầu hạ người Là giờ nào rồi Công chúa Đã là giờ tỷ rồi Giờ tỷ Hỏng rồi Mau canh y cho ta Công chúa không kịp nữa rồi Loan giá hòa thân đã xuất thành từ lâu Chỉ sợ là sắp đến đại quân dị tộc rồi Sao có thể thấy được Ta còn chưa đi mà Xảo Nhi Xảo Nhi đâu Xảo Nhi Xảo Nhi Công chúa Uống chút nước đi Đa tạ trịnh phó quý Hoàng đế Trung Nguyên thật là sỉ nhục tổng ta quá đáng Năm lần bảy lượt Làm trái lời hứa Hôm nay lại còn dám gửi đến một thi thể của một cung nữ Để bỡn cật bốn dương ta Các tướng nghe lệnh Tiến quân quả tốc Bốn dương muốn lập tức tấn công kinh thành Tiêu diệt thiên triều Rửa mối nhục trước đây